Nhìn hiện trạng thê lương vì Covid-19 của Trung Quốc hiện tại, nhiều người tự hỏi dịch bệnh có thể hủy diệt một quốc gia được không? Câu trả lời là có, và lịch sử đã xảy ra điều này khá nhiều lần rồi, mà điển hình nhất chính là đế chế La Mã, một đế chế hùng mạnh lãnh thổ rộng lớn chưa từng có. Họ trở nên ngạo mạn và bắt đầu đàn áp tôn giáo tín ngưỡng, kết quả khiến thiên thượng nổi giận. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thần đã dùng dịch bệnh và thiên tai để tiêu hủy hoàn toàn đế chế này. Lê Oanh xin trân trọng kính chào các quý vị khán giả của Duyên Vạn Cổ. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình bình luận ngày hôm nay. Lê Oanh xin kính chúc quý vị một buổi tối bình yên và ý nghĩa bên cạnh gia đình và những người thân yêu. Quý vị thân mến, theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại tình cảnh La Mã vào thời kỳ đỉnh điểm nhất của dịch bệnh cho thấy, đó là một thời gian khủng khiếp và hoang loạn. Có người đang nói chuyện đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó ngã xuống chết có người đang mua đồ bỗng ngã xuống đất tử vong, tiền xu vương vãi khắp mặt đất, một người đang làm việc, chân tay vẫn còn cầm dụng cụ, bỗng lảo đảo sang một bên và ngã lăn ra chết. Sau đó, cả thành phố bình thường bỗng trở thành một thành phố chết. Ở ngoài đường, việc gặp được một người sống là không dễ. Nếu thật sự gặp được một người ở ngoài đường, thì người đó nhất định là đang cõng người chết. Những người may mắn sống sót đã lặng lẽ trốn ở trong nhà hoặc chăm sóc cho những người sắp chết. Còn nữa, từ nhà to đến nhà nhỏ, từ sang trọng đến giản tiện đều trở thành những lăng mộ của những người chủ, người hầu và chủ nhân cùng một nhà đều chết trong phòng ngủ của mình. Tiếp đó, các đường phố tràn ngập những xác chết nứt nẻ, thối giữa không được chôn cất, cả thành phố bốc mùi hôi thối, số người chết nhiều không đếm xuể, xác chết cũng không thể tính đếm được. Bệnh dịch không báo trước đã khiến một thành phố phồn hoa phát triển sụp đổ trong nháy mắt, nguồn cung cấp thực phẩm trong thành phố bị gián đoạn, tất cả các địa điểm giải trí đều phải đóng cửa, tất cả các loại ngành nghề, công việc đều bị đình trệ, một số lượng lớn người bị thất nghiệp, không thể kiếm sống, tiếp sau đó là nạn đói và loạn lạc. Đó là những gì đã xảy ra trong đại ôn dịch ở La Mã cổ đại. Theo ghi chép trong lịch sử, La Mã cổ đại đã 4 lần xảy ra đại ôn dịch. Loại dịch bệnh nhỏ cũng có rất nhiều. Các nhà khoa học hiện đại suy luận rằng ôn dịch là các loại bệnh truyền nhiễm ác tính như bệnh dịch hạch, sốt phát ban, đậu mùa, vân vân. Nhưng tại sao ôn dịch lại có tính chọn lọc? Tại sao ôn dịch đột nhiên biến mất một cách khó hiểu? Đến nay, những câu hỏi này vẫn còn là bí ẩn, ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được. Cơ đốc giáo tin rằng bởi vì người La Mã đã đóng đinh Chúa Giêsu lên cây thập tự một cách dã man và đàn áp đẫm máu những tín đồ cơ đốc chính thống, nên việc không thuận theo thiên ý là một tội ác lớn và bệnh dịch từ trên trời giáng xuống chính là sự trừng phạt và báo ứng của Thượng Đế dành cho những tội lỗi, tín ngưỡng giả và sự băng hoại đạo đức của người La Mã. Đại ôn dịch năm 79 sau công nguyên vào năm 33 sau công nguyên, Chúa Giêsu đã bị Philát quan chấp chính của giê của đế quốc La Mã kết án tử hình và bị đóng đinh trên thập tự giá. Cuộc đàn áp đối với các tín đồ cơ đốc giáo, tức môn đồ của Chúa Giêsu bắt đầu từ thời hoàng đế thứ năm Nero của đế chế La Mã. Sau ông có 10 vị hoàng đế La Mã cổ đại khác và cuộc đàn áp lên các tín đồ cơ đốc giáo vẫn tiếp tục trong hàng trăm năm. Hoàng đế Nero nổi tiếng là người phóng đãng và tàn ác. Vì muốn xây dựng một cung điện, vào ngày 17 tháng 7 năm 64 sau công nguyên, ông ra lệnh cho người dân phóng hỏa để loại bỏ bớt các công trình cơ sở. Kết quả đã khiến cả thành phố chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc cháy suốt 6 ngày 7 đêm. Sau đó, Nero vu oan giá họa cho những tín đồ cơ đốc, cho rằng những kẻ đốt phá là những người theo cơ đốc giáo, lợi dụng cơ hội này để bắt bớ họ. Một số lượng lớn các tín đồ cơ đốc đã bị giết hoặc bị ném vào đấu trường La Mã, bởi vì những người tin theo cơ đốc giáo bị cho là tà giáo đồ, cực đoan, gây ra sự hiểm khích trong những người La Mã. Trong sự hô hoán của người La Mã, những tín đồ cơ đốc đã bị xé xác bởi những con thú hung dữ. Và Nero cũng ra lệnh bó những người theo đạo cơ đốc với cỏ khô để làm đuốc thắp sáng cho các bữa tiệc trong vườn thượng uyển vào ban đêm. Năm 79, đại dịch nhanh chóng quét qua đồng bằng Campana, một số lượng lớn người dân trong thành Rome chết vì bệnh dịch. Theo ghi chép lịch sử, mỗi ngày có đến hơn 10.000 người chết. Tác giả Tacitus đã nói trong biên niên sử rằng, thành Rome, những ngôi nhà chứa đầy thi thể, trên đường đầu đầu cũng là tang lễ. Vào thời điểm đó, hoàng đế Titus cũng đã chết vì bệnh dịch. Đại dịch Antonin Cuộc đàn áp đối với các tín đồ cơ đốc của Nero chỉ diễn ra ở thành Rome đến năm 161 sau công nguyên, khi Aurelius Antonius trở thành hoàng đế của La Mã, ông ta bắt đầu tiêu diệt những người theo cơ đốc giáo trên khắp đất nước của mình. Cư dân của La Mã vào thời điểm đó đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của chính phủ, cho rằng những người theo cơ đốc giáo đang truyền bá mê tín dị đoan và căm ghét những tín đồ cơ đốc. Antonius đã ban hành một sắc lệnh rằng những người báo cáo người theo cơ đốc giáo sẽ nhận được tài sản của người bị báo cáo. Kết quả là mọi người trên khắp đất nước đều bị dụ dỗ tìm kiếm và tố cáo các tín đồ cơ đốc. Sau đó, Antonius dùng đủ mọi cực hình để buộc những người theo đạo cơ đốc phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nếu không từ bỏ thì sẽ bị xử tử hoặc ném vào đấu trường La Mã, nơi họ bị các con thú dữ xé xác sống mua vui cho người ta. 5 năm sau khi Antonius nắm quyền, tức năm 166, trận đại dịch được gọi là đại dịch Antonin ập đến và tên tuổi của vị hoàng đế La Mã này mãi mãi gắn liền với bệnh dịch. Người ta nói rằng trận ôn dịch này là bệnh động mùa do quân đội La Mã đem về sau cuộc đàn áp cuộc nổi dậy của người Syria. Nó bắt đầu lây lan trong quân đội ở biên giới phía đông của đế quốc này vào năm 164. Hai năm sau đó thì lan đến La Mã rồi lan rộng ra nhiều khu vực khác. Những người theo cơ đốc giáo tin rằng đại dịch Antonin là sự trừng phạt của Chúa đối với cuộc đàn áp cơ đốc giáo của Antonius. Chưa đầy một năm, số người chết vì đợt dịch bệnh này vượt xa số người chết trên chiến trường. Tỷ lệ tử vong trung bình là 7% đến 10% ở các thành phố và trong quân đội là 13% đến 15%. Mỗi ngày, những xác chết được vận chuyển ra khỏi thành Rome, chất đống như một ngọn núi. Khắp nơi, mọi người đều vô cùng sợ hãi, có người chạy trốn đến rừng rậm và sa mạc, Italy và các thành phố ngoại tỉnh hầu như không có người. Đồng quê hoang vắng, ngũ cốc cũng biến thành màu trắng, trơ trọi giữa đồng không, không có người thu hoạch. Cừu, dê, bò, lợn thì trở thành thú hoang vì không có ai chăn thả, tiếp sau là nạn đói. Rất nhiều quý tộc đã chết. Năm 169 sau công nguyên, hoàng đế Lucius Verus, người đồng cai trị Rome với Antonius cũng chết vì bệnh dịch trong quân đội. Vào năm 180 sau công nguyên, Antonius mắc bệnh trong trại nơi ông ta đang chinh chiến. Ông ta chết sau 7 ngày vật lộn với nỗi đau trên cơ thể. Trong năm này, dịch bệnh tạm thời thuyên giảm. 9 năm sau, dịch bệnh lại bùng phát, dịch bệnh không lan rộng, dường như chỉ nhắm vào thành Rome và tấn công một cách dữ dội. Vào lúc cao điểm, thành Rome có tới 2.000 người chết mỗi ngày. Trận đại dịch này hoành hành suốt 16 năm, các sử gia ước tính tổng con số tử vong lên tới 5 triệu. Đế quốc La Mã mất đi 1 phần 3 dân số, một nửa số người ở Constantinople cũng đã tử vong. Quân lực của La Mã khi đó đã suy yếu rất nhiều. Đế chế La Mã cổ đại trải dài qua ba lục địa Á, Âu, Phi bắt đầu hướng về suy toàn. Thời Hoàng Kim kết thúc từ đây. Đại dịch Cyprian khi đế chế La Mã lâm vào khủng hoảng vào năm 249 sau công nguyên. Decius lên nắm quyền, ông ta đổ lỗi rằng sự suy tàn của đế chế là do tự do tín ngưỡng. Để đảm bảo quyền lực chính trị, ông ta đã cưỡng chế thống nhất tín ngưỡng, ngăn cản người dân tin vào Chúa Giêsu, coi việc đàn áp những người theo cơn đốc giáo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mình và bắt đầu sử dụng quyền lực của nhà nước để phá hủy các quy định, giới luật và tín ngưỡng của cơ đốc giáo. DCS đã ban hành một sắc lệnh để lập pháp quy định rằng mọi người phải tôn thờ các bức tượng của các vị thần La Mã và hoàng đế La Mã. Vào năm 250 sau công nguyên, Decius ra lệnh rằng mọi công dân La Mã phải tuyên bố từ bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu và một ngày đã được định sẵn, nếu không sẽ bị bỏ tù, tịch thu tài sản, bị trừng phạt như một nô lệ hoặc bị hành quyết. Có nhiều bàn thờ bị đập phá bởi vì từ chối tôn thờ các vị thần khác nên một số lượng lớn tín đồ cơ đốc kiên cường đã bị xử tử. Lính cai ngục Hippolytus vì tin vào Chúa Giêsu nên đã bị Decius cho bốn con ngựa hoang kéo xé thân thể tới chết lịch sử chết trong một trận chiến sau khi lên ngôi được 2 năm. Vào năm 250 sau công nguyên, bệnh dịch lại giáng xuống. Theo ghi chép của một giám mục cơ đốc giáo tên là Cyprian, trận dịch bệnh này được gọi là đại dịch Cyprian. Các học giả sau đó đã phân tích rằng căn bệnh truyền nhiễm ác tính này có thể là bệnh sốt phát ban. Đại dịch Cyprian đã hoành hành trong gần 20 năm, hàng nghìn người đã rời bỏ nhà cửa, đem theo dịch bệnh phát tán đến nhiều nơi, khiến dịch bệnh càng lan rộng. Vào lúc cao điểm, mỗi ngày thành Rome có tới 5.000 người chết. Hậu quả là có khoảng 25 triệu người đã chết trong trận dịch này. Năm 270, hoàng đế Claudius đệ nhị cũng qua đời vì dịch bệnh. Trận đại dịch này đã phá hủy trật tự của đế quốc, dân số giảm mạnh, nền kinh tế sa sút và nội chiến liên tục xảy ra. Trong lịch sử thì đây được gọi là cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ ba, sau đó đế chế La Mã ngày càng sa sút, không còn ở đỉnh cao nữa. Ôn dịch bùng phát sau cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất Vâng thưa quý vị, trong trận ôn dịch Cyprian, chính phủ đã mượn cớ dịch bệnh để tung tin đồn, nói rằng vì cơ đốc giáo coi thường các vị thần của La Mã nên đã khiến các vị thần La Mã giáng dịch bệnh xuống. Sau đó đế quốc La Mã đã phát động một cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất. Thời điểm đó là thời trị vì của hoàng đế Diocletianus ông ta yêu cầu tất cả người dân La Mã phải tin vào La Mã giáo và những người lính tin vào Chúa Giêsu bị trục xuất khỏi quân đội năm 303 sau công nguyên, Diocletianus ban hành một sắc lệnh nhiều nhà thờ bị phá hủy, một lượng lớn kinh thánh bị tịch thu và tiêu hủy, nhiều linh mục bị tàn sát. Vào mùa đông năm 312 sau công nguyên, sau một trận nạn đói, một trận dịch bệnh khác đã bùng phát ở phía Tây của đế quốc La Mã và các thế hệ sau đã xác nhận rằng trận đại dịch này là bệnh đậu mùa những người nhiễm bệnh bị bao phủ bởi một mù ác tính trên khắp cơ thể, họ không thể chịu được nỗi đau trên cơ thể của mình. Ở các thành phố, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh và nạn đói gây ra vượt xa so với các vùng nông thôn. Một số sống sót sau nạn đói nhưng không tránh khỏi trận dịch bệnh này. Hàng trăm đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị mù lòa sau khi nhiễm bệnh. Đế chế La Mã chìm trong khủng hoảng sau khi bị dịch bệnh tấn công nặng nề duy trì chưa tới 90 năm. Năm 395, đế chế bị chia thành hai nửa. Năm 410, La Mã bị cướp phá lần đầu tiên. Năm 412, toàn bộ Tây Ban Nha sụp đổ. Năm 439, toàn bộ Bắc Phi thất thủ. Năm 446, các tỉnh của Anh quốc thoát khỏi sự thống trị của La Mã. Năm 455, La Mã bị cướp phá một lần nữa. Năm 468, cuộc viễn chinh Bắc Phi của đế quốc La Mã thất bại thảm hại. Đến năm 476, đế quốc Tây La Mã bị người man dợ tiêu diệt đại ôn dịch Justinian. Vâng thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, một trận ôn dịch toàn thế giới đã bùng phát tại đế chế Đông La Mã. Trận dịch bệnh này xảy ra dưới triều đại của Justinian và được gọi là đại ôn dịch Justinian. Người ta suy đoán rằng trận dịch này có thể là bệnh dịch hạch. Năm 541, dịch bệnh bùng phát ở Bắc Phi đầu tiên, sau đó càn quét Ai Cập rồi càn quét toàn bộ đế chế Đông La Mã năm 542, dịch hạch hoành hành ở kinh đô Constantinople suốt 4 tháng trời. Ở kinh đô này, dịch hạch tấn công bình đẳng cả bình dân lẫn quý tộc trong một ngày, có từ 5.000 đến 7.000 người, thậm chí có từ 12.000 đến 16.000 người bị dịch bệnh giết chết. Khi bệnh dịch lắng xuống, 40% cư dân trong thành phố đã chết. Trong một thời gian, tốc độ chôn cất xác chết không theo kịp tốc độ tử vong. Dịch bệnh đã quét sạch toàn bộ người trong các hộ gia đình. Sổ hộ khẩu từng chứa đầy tên đều đã bị xóa, dân số của đế chế Đông La Mã giảm đi từ 20 đến 25%. Vì số người chết rất khó thống kê nên chính phủ đã ngừng thống kê số lượng sau đó. Trên đường phố, trong sân, hiên nhà và trong nhà thờ, khắp nơi đều có những thi thể không một mảnh vải che. Quy mô của trận đại ôn dịch Justinian là chưa từng có, có thể xảy ra vào bất kỳ mùa nào trong năm và nó lan rộng ra mọi nơi trên thế giới. Vào năm 543 sau công nguyên, nó lan sang Ý, Antiochia, Syria, Palestine và Ba Tư, sau đó đi qua lục địa châu Âu rồi lan sang Anh và Ireland. Trong 2 đến 300 năm sau đó, nó đã nhiều lần quay trở lại. Trong suốt thế kỷ thứ 6, dịch bệnh bùng phát theo chu kỳ lặp đi lặp lại đến 5 lần, dẫn đến cái chết của 30 triệu đến 50 triệu người, 40% dân số trong thành phố đã tử vong. Vào thời điểm đó, người La Mã coi thường sinh mạng, đạo đức xuống cấp, văn hóa bệnh hoạn và thối nát, dân gian dâm loạn, loạn luân và thông dâm vượt quá sức tưởng tượng. Những người trí thức trong đế chế La Mã thời bấy giờ nhận ra rằng trận ôn dịch Justinian là sự trừng phạt của Thượng Đế vì tội lỗi của người La Mã, Thượng Đế sẽ giáng hình phạt chính nghĩa xuống thân thể của họ. Không ai có thể biết được kết quả cuối cùng của dịch bệnh bởi vì nó được điều khiển bởi Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới biết nguyên nhân và hướng đi của ôn dịch. Phán xét cuối cùng của Michelangelo Thánh Doan, người đã trải qua dịch bệnh vào thời điểm đó đã viết trong cuốn Thánh đồ truyền của mình rằng với ngòi bút của chúng ta, hãy để con cháu chúng ta biết về một phần nhỏ trong vô số sự kiện mà Thượng Đế đã trừng phạt chúng ta. Điều này không có bao giờ là sai. Có lẽ phần còn lại của thế giới sau chúng ta, hậu nhân của chúng ta sẽ kinh hoàng và khiếp sợ trước tai họa đáng sợ mà chúng ta phải gánh chịu từ những tội ác của mình và trở nên sáng suốt hơn trước những hình phạt mà những người bất hạnh như chúng ta đã phải gánh chịu từ đó có thể tự giải cứu mình khỏi cơn thịnh độ của Thượng Đế và những đau khổ trong tương lai. Sau đó, Justinianus cũng nhiễm dịch khi ông ta năm 9 tuổi. Vì sợ gây hoang mang nên cung đình đã giữ kín tin tức này. Năm 565, Justinianus chết. Vị hoàng đế đầy tham vọng muốn khôi phục đế chế này đã không nhận ra rằng thế giới không nằm trong bàn tay của ông ta. Từ đó, đế chế Đông La Mã dần tan rã và cuối cùng bị đế chế Ottoman đánh chiếm. Quý vị thân mến, ngày nay Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn tàn ác hơn La Mã khi xưa. Họ công khai chủ nghĩa vô thần, xem tín ngưỡng tôn giáo chỉ là sản phẩm dị đoan, thẳng tay tuyên truyền bồi nhọ, đàn áp tín ngưỡng tôn giáo. Để rồi giờ đây, thiên tai dịch bệnh bùa vây Trung Quốc, tàn phá từng ngày nền kinh tế thứ hai thế giới. Nếu hỏi chế độ Bắc Kinh có sụp đổ hay không, hãy nhìn vào bài học lịch sử của đế chế La Mã. Chủ đề bình luận của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và tin tưởng lựa chọn Xuân Vạn Cổ để cập nhật thông tin mỗi ngày. Đừng quên để lại bình luận bên dưới video và chia sẻ cùng chúng tôi suy nghĩ của quý vị về chủ đề bình luận ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, Lê Anh xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.